rồi ok uh, hello xin chào các bạn uh, sorry vì cái video đầu tiên nó hơi bị lỗi to mình quên mất mình mở nhạc vừa <laughs> mở nhạc vừa nghe vừa dậy ok em sao nhé thì mình sẽ dạy lại mọi người uh, đây là video tổng quan đầu tiên về shopee thì đầu tiên để có một cái nick shopee thì các bạn phải có một cái số điện thoại thì số điện thoại số điện thoại các bạn dùng hoặc là số điện thoại bạn có thể là mua một cái sim để lập một cái nick khác để làm shop riêng cá nhân thì kinh doanh cái đấy thôi còn cái nick mà mình dùng thì để mua hàng hoặc là bạn vừa mua hàng trên ờ, cái nick cái bình thường và kinh doanh trên nick bình thường tất cả đều được thì đầu tiên thì mình cần có một cái sim và bạn đăng ký thì bây giờ bạn bấm đăng ký này thì có số điện thoại thì bạn đề số điện thoại vào đây và bấm tiếp theo ok em ạ thì do mình có số điện thoại rồi thì thì mình không ờ, đăng ký thì các cái các bạn sẽ đăng ký nhá thì ở đây có đăng ký bằng Facebook Google này thì mình khuyên nên dùng bằng số điện thoại bởi vì Shopee uh, bây giờ nó gửi mã qua cuộc gọi chứ không gửi mã qua tin nhắn nữa thế nên là đăng ký bằng một trong ba hình thức này thì nó sẽ rất là khó khăn hơn một chút ok nhá thì khi mà mình có nick rồi thì mình bấm đăng nhập này ok số điện thoại điền đăng nhập đây là vào nick của mình nhé ok không ạ rồi thì bây giờ để mình có một cái nick đây là nick này thì người ta gọi là nick người dùng shopee còn để bán thì mình sẽ vào phần bán hàng mình tự lập trên kênh bán hàng bình thường thì cái thao tác này sử dụng bằng máy tính thì nó sẽ nhanh hơn khi mà sử dụng một điện thoại sử dụng điện thoại thì nó vẫn có phần kênh người bán các bạn nhìn ở góc này này kênh người bán ở điện thoại cũng hiện đó nhưng mà nhìn nó sẽ thao tác nó sẽ chậm hơn đó thì bây giờ mình muốn đăng sản phẩm bước đầu tiên là mình phải có sản phẩm đúng không ạ thì để lựa chọn được sản phẩm mà mình bán ấy, đối với những bạn chưa biết bán gì hoặc là đang đắn đo giữa cái những cái ngành hàng mình định mình định bán ấy thì mình chỉ luôn đó ở phần shopee này, này thì ờ, một dãy này là dành cho người mua vì có giờ sale này không sale mua gì cũng rẻ từ 1.000 này ok tất cả mọi thứ trên đời dưới biển đều ở đây nhá dành cái này là phần này là dành cho người mua còn phần bên dưới này thì dành cho người bán này mình người bán mình sẽ quan tâm phần danh mục này này à, nó sẽ sắp xếp thứ tự từ trái sang phải ngành hàng hot giảm dần từ trái sang phải nhé nhớ cho mình từ trái sang phải ngành hàng ngành hàng hot giảm dần nhé ví dụ như là thời trang nam và thời trang nữ là hai ngành hàng bán chạy nhất trên Shopee để đứng đầu tiên sau đến phụ kiện điện thoại mẹ và bé tiếp đến điện tử nha cửa đời sống được chưa sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự giảm dần được không ạ thì mình là người bán thì mình uh, ví dụ như ai mà muốn bán về thời trang thì bấm vào thời trang này xem qua những cái mặt hàng kéo xuống này à, bấm vào bán chạy được chưa kéo xuống à, ví dụ như cái quần lót này, này bán 10.000 rồi tận 12.000 bán 12.000 chiếc một tháng đây là 24.500 chiếc một tháng đây bảy gần 7.000 chiếc một tháng đây 7.200 đúng không ạ đấy thì những cái mẫu mã này đang được bán chạy cực kỳ chạy trên Shopee thì các bạn có thể tham khảo qua ví dụ như là mình cũng muốn bán mặt hàng tương tự mẫu mã tương tự mà bạn nhập được giá rẻ hơn thì bạn nên nhập vào nên bán bán rẻ hơn người ta thì nên nhập vào nên bán nha còn bán mẫu mã như vậy mà bán đắt hơn thì mình vẫn có cách để bán cho các bạn được thế nhưng mà đối với lại à, nhập môn thì mình chưa tìm hiểu cái đấy sau à, chưa sâu thì mình tìm hiểu những cái thứ mà khái niệm đã khởi đầu với Shopee ok chưa giờ mình bách ra này rồi ok các bạn nào muốn phụ kiện điện thoại này mẹ bé này tìm hiểu bất cứ gì thì bấm vào đây ví dụ thì, thì túi ví này thì nó ở giữa ok không ạ thì cũng rất là nhiều người mua và bản thân mình cũng đang bán túi ví không, ờ, bấm vào bán chạy ok không cái ví nữ này bán uh, tổng là 273.000 được bán bán với giá 12.000 nhân lên là khoảng hơn 2 tỷ được chưa 8.600 5.600 rồi ok thì uh, các bạn uh, vào phần danh mục này này lựa chọn tìm được những cái sản phẩm nó ưng ý mà mình định bán thì bắt đầu vào công cuộc là xây dựng shop sau khi sau khi tìm được sản phẩm đó nhé thì bắt đầu vào công cuộc là xây dựng shop thứ nhất xây dựng shop thì mình phải có ảnh sản phẩm này video sản phẩm nếu có càng tốt thì bây giờ mình vào bắt tay vào việc luôn nhé đăng ảnh sản phẩm rồi vào các bạn vào kênh người bán ok em ạ đầu tiên là để đăng được sản phẩm thì các bạn phải cài làm cho mình hai thứ thứ nhất là cài đặt nhà vận chuyển ở ờ, đây này và bật đơn vị vận chuyển lên được chưa xem gần bạn có những đơn vị vận chuyển nào thì bạn bật lên sau đó bạn kéo xuống dưới điền cho mình địa chỉ vào ok không ạ rồi điền bắt buộc phải điền địa chỉ và bật nhà đơn vị vận chuyển thì bắt đầu lúc đấy các bạn mới có thể đăng được sản phẩm bán hàng trên Shopee vì uh, nhiều lần mình cũng quên uh, shop mới mình uh, bấm vào bấm vào đăng ờ, sản phẩm luôn nhé tất cả đây để đa để ờ, uh, áp sản phẩm thì bạn vào quản lý sản phẩm này phần này quản lý sản phẩm tất cả sản phẩm bấm vào ok ở đây có hai nút này bên trái bên phải bên trái thì hiện theo dạng cột bên phải thì hiện tất cả mọi thứ được chưa đây thì mình có một cái shop sẵn rồi ờ, thì bây giờ mình sẽ thêm một sản phẩm mới cho các bạn xem nhé bây giờ bấm thêm mới này tất tất cả cái này làm trên máy tính thì nó nhanh hơn và tiện hơn ví dụ như là mình ví dụ như ngành hàng túi sách nhá thì túi sách nữ thời trang chẳng hạn rồi khi gõ như vậy thì nó sẽ ra đề xuất này thì mình bấm vào túi ví túi sách nữ rồi ok trong trường hợp mà nó không hiện xuất hiện đề xuất ấy do những cái ngôn từ mà Shopee nó chưa nhận diện được ấy thì bạn kéo xuống dưới phần này là phần danh mục các ngành hàng thì của mình là bán túi ví thì mình kéo phần túi ví này bấm vào đây và bạn sổ sang bên này nhìn thì nó có túi đeo chéo nữ túi sách nữ thì mình bán túi sách bấm vào túi sách và sổ sang túi sách nữa rồi bên dưới nó hiện chữ tiếp theo thì bạn sẽ bấm phần tiếp theo này rồi đây là mô tả của sản phẩm nhé mô tả các bạn điện các bạn điền cho mình mô tả của sản phẩm này ví dụ như là sản phẩm của mình tất cả sản phẩm này bấm đây ok em ạ đây là mô tả của mình nhé rồi thì sang bên này các bạn điền mô tả sản phẩm à, mẫu mã có bao nhiêu màu kích thước ra làm sao được chưa có bao nhiêu ngăn rồi bla bla tất cả các thứ thì các bạn điền vào phần mô tả này nhớ cho mình là điền càng chi tiết càng tốt để khách hàng có thể ờ, đọc được xem là sản phẩm này có bao nhiêu ngăn kích thước như thế nào xem có vừa với ý của khách hàng mua hay không rồi sau đó các bạn xuống phần sau khi điền xong thì các bạn phần phần thương hiệu này các bạn chọn no brand cho mình nhé ok chưa ạ à, bên dưới này là các thương hiệu các bạn không nên chọn các thương hiệu bởi vì sau một thời gian thì shopee nó sẽ quét và nó sẽ nhận diện được là bạn uh, chưa phải là người đăng ký thương hiệu đối với sản phẩm đấy thì nó sẽ tự động xóa sản phẩm của bạn kể cả bạn bán được 100.000 lượt bán rồi nó vẫn xóa bình thường được không ạ rồi sau đó với phần bảo hành thì là có không bảo hành thì bảo chọn đời một tháng hai tháng thì đa đa phần là mình chọn uh, ờ, 3 tháng với 6 tháng thì mình cứ bấm 6 tháng cũng được uh, bởi vì là sản phẩm của mình nếu mà lỗi thì mình đổi ngay cho khách rồi nên là hầu như là không phải bảo hành chỉ bảo hành nhưng cho những trường hợp mà ví dụ như ship nó quăng hàng quá xong rồi nát đấy thì nhiều lúc mình cũng khách nhận được cái hàng nó móp méo nên là mình cũng phải đổi trả cho khách thì trường hợp rất là nhiều nếu mà bạn xác định kinh doanh thì nó rất là nhiều và không thể tránh khỏi rồi sau phần là thông tin bán hàng ở đây có giá kho hàng ờ, các bạn điền giá đối với trường hợp mà bạn bán một sản phẩm mà không có ờ, không có sai không có màu thì bạn điền luôn giá ví dụ mà bạn nhập một đơn hàng có trị giá là khoảng 80.000 bạn giá giá dự kiến bạn muốn bán là 129.000 thì bạn trong phần giá này bạn bắt buộc bạn phải để cao hơn cái giá bán dự kiến bạn để 200.000 1 2 3 ok không để 200.000 và kho hàng bạn để là của bạn có bao nhiêu hàng thì bạn để mình ví dụ mình để 20 được chưa thì để giải thích là tại sao mình ờ, đăng giá cao hơn bởi vì là bạn các bạn xem vào đây nhé rồi ví dụ như đây các bạn mua hàng thì đều nhìn thấy phần là đây giảm 37% thì nó còn 24.000 đúng không ạ cũng tương tự như vậy thì mình để là 200.000 giá gốc là 200.000 bạn giảm đi bao nhiêu phần trăm đó để nó còn 129.000 ở đây thì nó sẽ xuất hiện phần trăm giảm ở đây thì nó sẽ làm cái shop của mình nó đẹp hơn này nó uh, chuyên nghiệp hơn rồi ok còn đối với những bạn mà bán sản phẩm mà có sai này có màu sắc này thì tạm thời phần này chưa điền này xóa đi này xóa đi ok không ạ thì bắt đầu bên dưới là có chữ thêm phân loại hàng này thì bạn bấm vào đây rồi ví dụ như là túi sách của mình bán thì nó là nó có màu sắc đúng không thì bên này là màu sắc được chưa ạ bên dưới này phân loại hàng này vì mình cũng ví dụ mình có ba màu này thì mình bấm thêm một hai ba rồi ok màu đen chẳng hạn rồi xuống dưới màu xanh rồi bên dưới nữa màu vàng chẳng hạn ok không rồi thì lúc đấy thì bên dưới nó mình mới bắt đầu điền giá được chưa đấy rồi còn trong trường hợp mà các bạn bán quần áo ấy có màu sắc này nhưng mà bây giờ cần size size thì size XL 2XL thì các bạn bấm này thì ở bên dưới nó có phần nhóm phân loại 2 thì lúc đấy mình mới bắt đầu điền size vào đây rồi các bạn nhập này size ok không ạ đối với những trường hợp bán quần áo thì mình thêm phần size vì khách hàng chọn màu thì các bạn khách hàng phải mua size rồi ví dụ đến đây là x đúng không? thêm bên dưới nữa là xl thêm bên dưới nữa là 2xl 2XL ok không rồi thì đối với mặt hàng quần áo điền như vậy điền bên dưới có sai này có màu có sai thì mình sửa bên trên này thì bên dưới nó cũng sửa theo này ví dụ này 1x này các bạn nhìn dưới nhé rồi. ok không 2x thì bên này là 2x ok chưa rồi mình để x ở đây rồi bây giờ mình điền là giá như mình vừa bảo là điền giá tăng lên đúng vì là 200 nghìn rồi bạn điền tất cả 200 rồi bạn điền hết vào đây đây là bên cột này là kho hàng này bạn có bao nhiêu hàng thì bạn điền vào những ờ, mẫu nào không có hàng thì để không Rồi ok. Rồi sau khi xong phần này thì bên dưới là quản lý hình ảnh này. Có tổng cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hình ảnh và một video sản phẩm thì tốt nhất là các bạn lên điền đầy đủ chín hình ảnh có những ờ, shop người ta chỉ điền là ba bốn năm đều được Thế nhưng mà Shopee khuyên là nên để điền đầy đủ hình ảnh và kích thước hình ảnh là tối đa kích thước chuẩn của nó là hình vuông nhé và uh, tối đa kích thước là định dạng là 1280 trên 1280 thường thường là tất cả mọi người đều để là 900 x 900 vì nó nhẹ rồi ok không ạ và các bạn xử lý hình ảnh nó cũng nhanh hơn rồi các bạn điền à, cái đầu tiên là ảnh bìa này ảnh bìa là ảnh mà các bạn nhìn thấy khi mà bán hàng ấy là cái ảnh đầu tiên này là sẽ xuất hiện là cái là chính là cái phần ảnh bìa này, này thì các bạn sẽ phải làm cái ảnh để nó đẹp hơn trang trọng hơn hấp dẫn hơn để khách hàng muốn click vào cái sản phẩm của bạn để mua hàng rồi sau khi áp ảnh xong thì các bạn áp video nếu có cách tốt à, tốt nhất là lên áp video độ dài video trên 10 giây nhé bên dưới này độ dài từ 10 giây đến 60 giây thì dưới 10 giây nó không nhận được chưa ạ và à, dung lượng tối đa của nó là 30 m quá 30 m nó cũng không áp được và bên dưới này khi mà à, vì bởi vì bên trên này mình có màu sắc này ví dụ bên màu sắc này màu đen màu xanh màu vàng đúng không ạ thì bên dưới này sẽ có ảnh minh họa màu sắc màu đen màu xanh màu vàng thì các bạn áp ảnh theo màu sắc ở bên dưới này màu đen áp màu đen màu xanh áp màu xanh một vã màu vàng và cái bảng quy đổi kích cỡ này thì không cần điền bởi vì nếu mà điền vào đây ấy, mà uh, thì cái phí vận chuyển nó lên rất cao nên là không mà 100% tất cả người bán đều không điền phần này về phần uh, vận chuyển này về cân nặng này một cái đặc biệt là không bao giờ các bạn được để cân nặng đúng với cân nặng thực của sản phẩm nhé bởi vì phí ship rất cao khách hàng sẽ không bao giờ mua vì người ta đắn đo có rất nhiều shop bán cùng một cái sản phẩm như bạn mà bạn để đúng cái cân nặng ấy thì phí ship đã cao thành ra là tổng tiền thanh toán của người ta nó sẽ cao nên là người ta sẽ không mua sản phẩm của bạn đó thì mình ờ, thường đề là 10g và 20g đa số mình để 20g chứ không ạ để thấp quá thì nhân viên uh, giao hàng à, nhân viên uh, ờ, kia bạn gửi hàng đến kho ấy, thì người ta sẽ nghi vì cầm nhẹ quá mà thì mình để là 20g xong rồi bạn thích đơn vị vận chuyển nào thì bạn bật lên ok không nếu mà các bạn quên ở bước 1 này này các bạn quên bước 1 là điền các bạn quên bước 1 là điền uh, cài đặt vận chuyển này và địa chỉ này thì lúc đó khi mà các bạn các bước các bạn thực hiện xong mà các bạn quên chưa làm cái này thì nó sẽ tự động là bắt bạn phải điền đơn vị vận chuyển thì sau đó khi bạn bật lên ấy thì nó sẽ trở về từ đầu và các bạn lại phải mất một cái thao tác nữa là phải làm lại tất cả các thao tác từ trên này xuống dưới một lần nữa thế nên là việc đầu tiên là cài đặt đơn vị vận chuyển thứ hai đó là cài đặt địa chỉ được chưa rồi sau đó các bạn bật lên và cái phần kích thước này thì không cần điền bỏ qua nhé cái điền là phí cao phí ship rất cao nhé sau đó thì ở bên dưới này có phần hàng đặt trước này hoặc là không đặt trước còn với bạn muốn bán luôn thì là không thì nó luôn luôn là không rồi ví dụ như là bạn muốn đặt trước là 7 ngày này giống kiểu hàng order ấy mua bên nước ngoài ấy thì bạn à, thấp nhất là 7 ngày này tối đa là 30 ngày đấy thường thường là hàng order khách hàng mua rất là ít thì mình để là không các bạn nên bán khi có hàng hoặc là uh, ví dụ là khoảng 2 ngày nữa mới có hàng thì các bạn vẫn up bán bình thường nhé bởi vì là shop uh, shopee người ta quy định là ờ, hai uh, ngày tối đa là hai thời gian là tối đa hai ngày để cho các bạn chuẩn bị đơn hàng để gửi quá hai ngày thì shopee sẽ tự động uh, loại bỏ cái đơn hàng của bạn nếu mà bạn chưa chuẩn bị đơn hàng rồi sau đó bạn bấm lưu hiển thị thì nó sẽ ra rồi đây rồi sau khi bấm lưu ấy thì nó sẽ ra sản phẩm như này ví dụ đúng chưa cũng giống như mình vừa nói bên trên ấy bạn để giá cao xong bận giảm giá với, với cái túi này mình mức giá muốn là báo 149 nghìn đúng không ạ thì mình ờ, để đây bấm vào đây cho các bạn xem luôn nhé mình để bao nhiêu tiền nhá mình để là 195 nghìn đúng không ạ sau khi giảm giá 23% thì nó còn 149 nghìn đúng chưa rồi để làm sao mà ở ờ, cái ờ, ở phần các bạn điền đấy nó không có cái phần gạch ngang như thế này này xong rồi giảm giá như thế này này thì nó nằm ở phần khác bên nhưng mà bây giờ các bạn phải điền ờ, đúng đã được chưa sau khi mà có sản phẩm rồi có khoảng 5 đến 10 sản phẩm rồi thì các bạn mới bắt đầu là điền giảm giá cho nó điền giảm giá cho nó thì nó ở phần kênh marketing này này đó bấm vào marketing được chưa rồi có hiện cái gì thì cứ bấm ok hết nhá xong các bạn vào phần chương trình của tôi rồi như như của mình cái này mình đã tạo rồi thì nó hiện là đang diễn ra này ví dụ bạn muốn làm chưa có thì bạn bấm tạo mới đặt tên là ví dụ khuyến mãi chẳng hạn rồi đây thời gian nhé diễn ra này thời gian dự kiến này thường thường là tối đa là trong vòng 3 tháng bấm vào đây bạn ờ, nháy vào đây phát là nó sẽ sổ ra khung này bấm vào nút này là sẽ nhảy ra tháng này tháng năm này bấm cái này thì nhảy ra năm này hay như ok không ạ bấm ngược lại này trở về năm 2021 tháng 6 rồi tối là 8 này tháng 8 nó vẫn được này để tháng 9 rồi nào đây là giờ nhé giờ kết thúc kéo xuống 23 giờ 59 luôn cho đến cuối ngày luôn ok chưa rồi cái này là thời gian khuyến mãi tùy các bạn nhé bạn cứ để 3 tháng 4 tháng được thì đều được nhé sau bạn các bạn bấm thêm sản phẩm được chưa thì khi bấm thêm sản phẩm thì nó hiện tất cả các sản phẩm mà các bạn vừa áp, hiện tất cả các sản phẩm bạn vừa áp đây này đấy ví dụ như mình có nhiều rồi thì nó hiện tất đây này đúng không thì các bạn chọn tất cả xong các bạn bấm xác nhận được chưa chọn này là chọn trang 1 này kéo xuống trang 1 này vì mình có nhiều sản phẩm thì nó hiện trang 1 và trang 2 mình bấm tiếp trang 2 thì mình bấm chọn thì nó hiện đồng thời nó, nó chọn tất cả các sản phẩm mà bạn có mà bạn đã up ở trên Shopee kênh người bán được chưa sau bạn bấm xác nhận rồi thì bên này là giá gốc được chưa bên này là phần giảm giá mong muốn bạn điền vào đây trong trường hợp mà bạn muốn giảm mà 23 phần trăm nhưng mà cái số tiền này là số lẻ vì ví dụ như là 149.000 ờ, mấy trăm đồng ấy thì bạn điền thẳng cho mình là 149.000 thôi vì cái này cái số này nó sẽ tự động nhảy theo chưa phần trăm này nó sẽ tự động tính toán ví dụ mình điền nhá 275.000 mình bán 149 thôi nào 123 ok chưa giảm giá 46 phần trăm cảnh báo này mức khuyến mại lớn hơn 20 phần trăm giá gốc thì thường thường ấy khuyến mại mà cho phép ấy là 30 phần trăm mà tối đa mà các bạn có thể giảm được nó là vào 50 phần trăm được chưa rồi ok nhá thì sau khi các bạn làm xong này đây bên này này cái, cái ô là bật xanh là có nghĩa là sản phẩm đấy còn tắt đi là hết như của mình hết này sau khi điền xong thì các bạn bấm xác nhận thì nó sẽ sổ ra được chưa bấm xác nhận thì bắt đầu các bạn trở về ban đầu là bấm vào tất cả sản phẩm này trở về này ví dụ bấm trở về vào kênh người bán bấm vào tất cả sản phẩm thì nó sẽ hiện phần trăm giảm giá này cho các bạn ok chưa ạ được chưa còn tất cả những cái phần mà uh, các thầy dạy như là uh, phải có công cụ nọ công cụ kia ấy thì cái những cái bước căn bản ấy mà mình chưa làm được ấy thì tất cả các công cụ nó đều trở nên vô nghĩa vì bạn chưa hiểu về nó mà mà bạn muốn tìm hiểu về công cụ thì hầu như là không ok lắm mình nghĩ là không ok cho những cái bạn mới ấy, thì bạn đầu tiên bạn phải hiểu về đăng sản phẩm này đăng tốt hình ảnh ờ, đại diện đẹp đã rồi sau đó thì các bạn mới có thể là tìm hiểu về các công cụ khác công cụ nó chỉ hoạt động tốt khi mà các bạn đã biết sơ sơ về Shopee này thì nó sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều sau khi bạn à, đăng chuẩn này đăng đúng này thì bắt đầu là sẽ tìm hiểu về công cụ ví dụ như là mình ví dụ nhé ví dụ như là tại sao nó lại ờ, giảm giá sâu được như thế này được chưa nó vẫn giảm giá được ngày 46 41 phần trăm này Ờ, rồi ví dụ như là những cái công cụ search uh, từ khóa thì các bạn uh, sau khi đăng xong ấy thì các bạn uh, quảng cáo thì nó thuộc phần quảng cáo Shopee này khi có sản phẩm mình muốn bán thì vào báo vào đây cái shop này mình bỏ một năm rồi mình chưa dùng được chưa rồi quảng cáo này ok thì phần đầu tiên thì dạy cho các bạn về đăng sản phẩm đã đang làm sao cho đúng đang làm sao cho nó uh, chuẩn SEO so với Shopee nên nhớ là khung ảnh là ảnh vuông ấy, các bạn để ảnh dọc ảnh ngang ấy thì nó khi mà đăng lên ấy đăng lên vẫn được nhưng mà Shopee nó sẽ không SEO được ảnh sản phẩm cho bạn thì bạn sẽ lại phải tốn tiền quảng cáo đăng mà ảnh không đúng ấy, so với quy định ấy thì các bạn quảng cáo sẽ đắt hơn so với những người mà làm đúng theo cái quy định một Shopee mà vì người ta đặt ra luật chơi thì mình phải làm theo thôi ok nhé thì đây là video đầu tiên mà dạy các bạn đăng sản phẩm và lựa chọn uh, size sản phẩm như nào có sai thì điền ra làm sao và tại sao phải tăng giá lên so với giá dự bán dự kiến vì sau này ấy, khi bạn có nhiều lượt bán rồi ấy, thì bạn có thể bạn có thể tăng giá bán lên thì có nghĩa là bạn sẽ giảm cái phần trăm giảm giá này của bạn ví dụ mình đang để 24 bạn muốn tăng giá bán lên thì bạn phần trăm giảm giá này mình muốn để là 12 thôi thì cái giá này sẽ tự tăng lên của em ạ khi bạn có nhiều lượt bán rồi thì bạn tăng giá lên thì người ta vẫn mua nhưng mà bạn chưa có lượt bán chưa có lượt đánh giá mà bạn ban đầu bạn đã để giá cao rồi thì hầu như là không có ai mua hết thì đó là một trong những cái phần mà chiến chiến ờ, người ta gọi là chiến lược kinh doanh ấy lúc đầu thì người ta sẽ bán với giá là giá ok để mình có lãi một chút chút đấy bán lãi bán nhiều thì mình sẽ lãi nhiều còn khi mà mình bán được nhiều hàng rồi ấy mà khách hàng mua nhiều ấy thì mình sẽ tự động tăng giá lên bởi vì khách hàng vào mua thì có rất nhiều feedback này rất nhiều lượt bán thì khách hàng tin tưởng rồi nên là người mua người mua trước thì mua được giá rẻ nhưng người mua sau ấy thì người ta vẫn nghĩ là người mình bán với cái giá như vậy người, người ta mua nhiều thì người ta vẫn mua thôi mà đúng không đó thì là như vậy thì đơn giản là video để hướng dẫn cho bạn cách uh, đăng sản phẩm đúng đủ và chuẩn được chưa mình sẽ giới hạn video trong khoảng 25 phút thôi để các bạn xem ít thì xem dài 4-5 tiếng không được cái gì cả thành ra là quên kiến thức ok nhá